Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa so kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải La Liga nữa trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình đã nhận định trước đó cho tất cả anh em ba trận và chiều hôm nay thì cũng có diễn ra cái trận U20 Uzbekistan và U20 Iraq trong trận chung kết nha anh em và cái trận ngoài hạng Anh đó là Aston Villa và Bournemouth và xong đó nữa là cái trận của Udinese và AC Milan thì mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận La Liga đó là giữa Real Sociedad và Elche diễn ra vào lúc 22 giờ 15 ngày 19 tháng 3 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga là Real Sociedad đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 25 vòng đấu. Trong khi đó, Elche đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng và có 13 điểm sau 25 vòng đấu thì um, nếu mà theo cái số điểm hiện tại của anh chơi thì anh chơi mùa này chắc ăn là sẽ tụt xuống um, La Liga 2 rồi anh em thì anh em thấy hiện tại cái vị trí đèn đỏ thứ 19 đang cách anh chơi tới 12 điểm thì anh chơi không có cái đường nào mà để có thể dương lên cái vị thoát khỏi cái vị trí đèn đỏ này thì um, anh chơi đã khẳng định chắc ăn được uh, xuống chơi um, xuống La Liga 2 đã rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần Thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía Real Sociedad trận đấu gần nhất của Real Sociedad là lượt về của cúp C2 trên sân nhà gặp à, AS Roma thì trận đó Real Sociedad giữ tỷ số không đều thì trận đó mình cũng có nhận định cho tất cả anh em mà cho tất cả anh em nằm mã kèo Real Sociedad được chấp 0.5 thì cái trận đó anh em cũng đã húp được cái mã kèo Real Sociedad nha thì thành tích trong 10 trận gần nhất của Real Sociedad thì Real Sociedad chỉ thắng được một trận và để thua 4 trận và để hòa năm trận thì anh em thấy cái phong độ của Real Sociedad đang có một cái phong độ hòa rất là tốt nha anh em thì bên phía bên phía anh chơi thì trong 10 trận gần nhất của anh chơi thì anh chơi chỉ thắng được đúng hai trận và để thua tới 5 trận và để hòa 3 trận thì đầu mùa giải tới giờ anh chơi chỉ thắng đúng được hai trận thôi anh em. Thì anh em thấy cái vị trí trên bảng xếp hạng của thằng anh chơi rồi. Đang có một cái phong độ là mùa này anh chơi là sẽ tuột hạng ờ, không còn nguy cơ nữa anh em. Đó là khẳng định chắc chắn là sẽ tuột hạng luôn. Thì đó thì thành tích chơi trên sân nhà của Real Sociedad thì anh em thấy Real Sociedad chơi trên sân nhà toàn cái tỷ số hòa rất là nhiều nha anh em thấy anh em thấy hòa hòa chỉ thua vào trước Valladolid với cái tỷ số là 1-0 thôi thì mình sẽ vào cái phần lịch sử đối đầu của Real Sociedad và anh chơi thì anh em cũng thấy à, Real Sociedad và anh chơi gặp nhau trên 4 um, trận gặp nhau trong 4 trận nhưng 4 trận đó những bàn thắng luôn nghiêng về Real Sociedad Real Sociedad luôn thắng 4 trận đối đầu luôn thì anh em thấy đó Sân nhà sân khách thì Real Sociedad đều thắng hết nha anh em. Thì mình tiến vào cái phần mà cái đội hình ra sân của hai đội. Thì anh em cũng thấy bên phía Real Sociedad chơi với sơ đồ là 4-3-3. Còn bên phía Anche chơi với sơ đồ là 3-4-3 thì anh em thấy hiện tại bên phía hai đội khá là nhiều cầu thủ bị chấn thương nha anh em. Đây, vừa rồi thì Real Sociedad đã bị thẻ đỏ và liệt dặn này thiếu vắng mặt của hai cầu thủ thẻ đỏ và có sự góp mặt là bên giờ hai bên là mỗi bên chấn thương bốn cầu thủ nha anh em thì đó đó là cái phần đội hình và cái phần lịch sử thi đấu của hai đội thì mình sẽ tiến vào cái phần mà kệ tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này thì nhà cái đánh, đang đánh giá cao đội chủ nhà Real Sociedad đã gặp ừ, cái đội bét bảng Elche thì nhà cái đưa ra cái mã kèo là đội chủ nhà chấp 1,25 đó là Real Sociedad chấp 1,25 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này giống như anh em đã thấy trong cái lịch sử gần nhất rồi Real Sociedad 4 trận đối đầu với Elche thì Real Sociedad thắng đều 4 trận nhưng mà 4 trận Real Sociedad đối đầu với anh chơi thì chỉ thắng cách biệt một bàn. Thì bởi vậy anh em anh em sẽ vào cái kèo mà cái phần chốt kèo nữa nha anh em, phần chốt kèo mình sẽ chốt kèo cho tất cả anh em đây. Anh em thấy cái bảng đây tỷ lệ kèo là trên cái trang nhà cái mà mình đang chơi luôn anh em là cái trang CMD mình đang chơi là cái đây tỷ lệ kèo nhà cái nha. Thì anh em thấy có mã kèo 1.25 đang 94 nhưng mà không cho các anh em vào mã kèo 1.25. Anh em có thể vào cái mã kèo 1 một quà nha anh em một quà ăn 6 thì anh em chờ nó ra xăng tầm 10 phút thì cái tỷ lệ kèo này nó sẽ lên ăn chín chín mươi mấy thì anh em hạ vào cái kèo một quà này giống như anh em phòng ngừa cái trận mà Real Sociedad nếu mà nó ăn một không hoặc là nó ăn hai một anh em còn lại quà kèo anh em không bị thua còn anh em quýnh một kèo 1,25 thì anh em sẽ giống như nó ăn một không hoặc hai một thì anh em sẽ bị thua nha bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi được giống như mấy cái mã kèo này anh em gồng anh em kiếm được cái tỷ lệ ăn dễ hơn nha